cần cho thuê mặt bằng tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, chỉ cách siêu thị Vivo City và giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ chỉ vài bước chân, nằm trên trục đường chính thuộc đại lộ Nguyễn Văn Linh với bốn làn đường rộng rãi, xe cộ lưu thông dày đặc. Trước mặt là những cụm chung cư cao tầng như Quốc Cường Gia Lai, New Sài Gòn, Sunrise Riverside, Sài Gòn Sao Thờ, cách Phú Mỹ Hưng khoảng 2 phút di chuyển. Mặt bằng có diện tích rộng 4.200 m2 chiều ngang mặt tiền đường rộng trên 30 mét. Hiện trạng đang có mái kéo di động với trần cao ráo, nền bê tông sạch sẽ, tiện kinh doanh quán ăn, nhà hàng. Giá cho thuê là 100.000 đồng một mét vuông. Hiện đang cần cho thuê dài hạn từ 5 năm đến 7 năm. Quý khách quan tâm xin vui lòng liên hệ 0909908832 gặp Thảo. Cảm ơn quý khách đã dành thời gian xem video này.